Nghệ sĩ là người chuyên hoạt động, sáng tác hoặc biểu diễn trong một bộ môn nghệ thuật. Nghệ sĩ là người sáng tạo ra loại hình nghệ thuật như vẽ, đồ họa, chạm khắc, chụp ảnh, làm mô hình, diễn kịch sân khấu về các ý tưởng và cảm xúc lành mạnh với văn hóa xã hội. Có thể nói, khái niệm nghệ sĩ gắn liền với khái niệm nghệ thuật. Vì vậy khái niệm nghệ sĩ phụ thuộc nhiều vào cách hiểu về nghệ thuật. Một khái niệm gần giống với nghệ sĩ là nghệ nhân, Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng văn minh, và một số nghệ sĩ đã có sự tiến hóa vượt bậc, đó là tiến hóa lên giang hồ. Họ sử dụng những ngôn từ, hành vi không đúng chuẩn mực gây kích động hoặc ảnh hưởng xấu đến xã hội. Và sau đây là một số phân tích của mì tôm về các nghệ sĩ kiêm giang hồ. Người đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu là ca sĩ Du Thiên. Năm 2012 là một năm thành công rực rỡ với Du Thiên khi anh cho ra hàng loạt những hit lớn như Tình Anh Không Đổi Thay, Hãy khóc đi em, anh sẽ sống tốt hơn. Những sự cố gắng của anh đã được đền đáp xứng đáng khi đăng quang giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất năm 2012 do đài truyền hình BTC trao tặng. Tiếp nối sự thành công đó Du Thiên cho ra mắt album xóa hết, nhưng thời gian cũng dần xóa hết sự nổi tiếng của anh. Những năm gần đây để gây sự chú ý với khán giả ca sĩ Du Côn đã nói với khán giả của mình như sau. bố thằng ngáo đá ngáo cái địt mẹ mày Nguyễn Lực ơi Bố mày đéo chơi đồ còn sao hôm được Bố mày rất tỉnh, bố mày còn tỉnh gấp 10 lần mày nhá Địt mẹ mày kiếm tiền hơn mày này Đẹp trai hơn mày này Đúng không? Tài giỏi hơn mày này, nổi tiếng hơn mày này Anh em bố mày nhiều hơn mày này Võ vẽ bố mày có, mà bản lĩnh nhiều hơn mày Địt mẹ mày đánh nhau mày đó, mày bố mày nhiều hơn nhiên Mày sao có bố mày, mẹ mày Địt mẹ bố bình thường đéo chửi tao hết, đéo chơi tao hết nhưng mà địch mẹ mày vì mày mở mồm ra mày đã nói những câu ngu rồi bố mày chửi thẳng mặt mày luôn này ra địch mẹ mày không đủ tuổi nói chuyện với tao nói cho nhanh tuổi đéo thì nó chuyển với cả chú Thiên Ngoài chửi người hâm mộ ra, chúng tôi tìm hiểu được anh có mối quan hệ với rất nhiều anh em giang hồ Anh có thể chia sẻ thêm về chuyện này được không? Ừ, bản thân Thiên thì Thiên chơi với nhiều anh em, mình ở đâu mình cũng có anh em, cũng bạn bè hết Nhưng mà Thiên thề luôn là chả bao giờ phải dựa hơi vào bất cứ một anh em nào Chả bao xin tiền đến rồi mẹ dựa Kể cả về chơi với anh em, về hát hò, giao lưu với mọi người, mình toàn về mình hát chơi, hát vui còn ví dụ anh em đã chơi với nhau thì nó phải như thế chơi mới anh em mà còn phải xin tiền nữa thì làm ca sĩ làm gì nữa hả anh ngoài cách chửi người hâm mộ ca sĩ du côn còn được biết đến là một ca sĩ chuyên đi dìm hàng các ca sĩ khác một ca sĩ đếch giống ai hoàn toàn đéo giống bố con nào hết đặc biệt chả giống từng ca sĩ nào để khẳng định việt nam đéo có từng ca sĩ thứ hai là như thế khẳng định luôn một điều là như thế luôn ở việt nam đéo có từng ca sĩ thứ hai như thiên nói thẳng cho luôn đéo thằng nào sống chất gì thì sống hầu như vì tiền nhiều để cho nó đói cho nó, cho nó nhanh thằng nào sống vì tiền thôi nhưng mình biết lấy tiền đúng lúc đúng lúc và lấy đúng chỗ nhá làm sao để cho người ta tôn trọng mình người ta gọi nhau là anh em là bạn bè và lấy tiền của nhau là anh em cái đéo đi đúng không đấy là nói sự thật hoặc là còn những cái ca sĩ khác nó giống như nào đấy là việc của chúng nó nó làm màu làm mè làm chạch làm vợ làm sang như gì mọi người có thể là thích cái điều đấy của nó nhưng mà ngoài những người thích kiểu đấy ra có những có những người lại thích những kiểu như của thiên thích mộc mạc à, thích sự chân thành thích thẳng thắn đấy thích bốc xác thích nói thẳng dám đối mặt với sự thật không làm tránh những mẹ con nhớ thằng ăn màu làm mè làm tròn nhưng sống nghĩ vậy nói thật nói nhanh còn bảo là ca sĩ mà sao không chỉ bậy vào kia đấy là ca sĩ khác còn đây là thư viên thế thôi bố béo phẳng pháp bố đéo sống sai bố chả sợ ông cặc nào hết ca sĩ như mọi người cũng nhìn bố mình thích bố mình qua bài hát đúng không cái bài hát ba hit nên là mọi người thích thì mọi người nghe đấy còn những người mà trên này mà thích cái kiểu mà giao lưu nói chuyện đấy thích kiểu mà sống thật sống chuẩn chỉ chân thành để mọi người yêu mến thì bố mày có chửi xăng chửi bậy nhưng mà đây nó cũng chỉ là những câu cửa miệng mà chứ mà cũng chỉ dành cho những con chó những thằng mà địt mẹ mày đéo hiểu các cục cặc gì cả mà chỉ đi vào coi như phán xét người khác đúng không thì bố mày chửi còn những người yêu mến bố mày có chửi làm gì yêu mến bố mà bố yêu thương không hết đúng không nếu những cách đánh bóng tên tuổi trên vẫn chưa thành công thì, ca sĩ Du Côn của chúng ta còn tiết lộ về nghề trước đây anh từng làm. Trước đây là phải rất nhiều năm làm chó rồi. Úi cha, trước khi làm người anh đã làm con ấy, rồi á, có lẽ việc làm con ấy của anh cũng khiến khán giả cảm động. Sau đây tôi xin chia sẻ một số khoảnh khắc biểu lộ tình cảm của các khán giả dành cho anh. Ha ha ha! chia tay với ca sĩ Du Côn, người tiếp theo chúng tôi phỏng vấn là ca sĩ, kiêm pháp sư Châu Việt Cường, tức Cường Tỏi. Trước đây, khi chưa được nhà nước nuôi nhốt tập trung, Cường Tỏi đã dùng rất nhiều cách đánh bóng tên tuổi mình. Khác với Du Côn, pháp sư Cường Tỏi không chửi khán giả, mà trực tiếp đến tận mặt dọa luôn. Đưa mày này, đây có khán giả, mày mà nó tập bốc, tập bốc được chết này. Tao có mày, tao bẻ nó chết luôn rồi lỗi là tôi sẽ ông hoàng kiếp phải tôn trọng tao nhá không những đe dọa khán giả bắc sư cường tỏi của chúng ta còn được biết đến là một võ sĩ đai đen hạng ngáo khi muốn đánh nhau với khán giả của mình con đừng nói rằng ông tám ấy là bị mẹ là ông chữ tôi đúng không con nhanh luôn bây giờ đi thôi mẹ tôi đâu hai thằng thôi Tôi nhớ trước đây, một lần trên đường nhặt rác, tôi vô tình thấy cảnh va chạm xe giữa anh và một tài xế. Bằng tình yêu thương <laughs> của con người, anh đã trao tặng bí kíp võ công cho đối phương. Anh có thể nói rõ được không? Good. Great.